con đường có mỗi cái môi phú để đánh đèn bên người anh thương anh nhớ anh mong có nhạc bên cạnh ai không phiêu có em bên cạnh yêu không phai tình yêu nằm ngang của anh luôn gần đây cơn mưa qua em rời đi xin chào mọi người mình đây hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cùng nhảy bài tiktok có tên là phố đã lên đèn rồi chúng ta bắt đầu nhé ok về bài thì mình sẽ chia hai đoạn cho bạn theo dõi nhé đoạn đầu tiên phố Đa lên đèn giờ mình sẽ nhảy đến một trước này phố đã lên đèn con đường có môi kề môi phố đã lên đèn ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ok rồi đây là động tác đầu tiên nhỉ ờ, phố đã lên đèn câu đấy ạ bây các bạn đưa tay phải lên như thế này bên trái và sau đó vươn chéo hai tay này móc lên này trên và xuống và đưa lên như này ok tiếp theo môi thì môi thì dùng tay phải với công miệng này à, tay ờ, trái với công miệng và tay phải và tiếp theo thì thả tay lướt bánh từ trên xuống lên này rồi tiếp theo là tay trái ở mình nhé dần ngược lên này một hai lần tiếp theo mở tay trái ra ngoài đưa vào trong xoay lên hất xuống ok và hai tay đưa qua phía vai bên phải chạm nhau như này gương bo trái trái tim ấy và là trái tim của mình ok tiếp theo dùng tay trái nhá đặt đầu vai phải lướt ra rồi tiếp theo dùng tay phải ok rồi về nhịp sẽ như sau năm sáu bảy và tám và một hai ba bốn năm believe in tay nghe quên tay nghe đây xoay hai hướng như thế này con nhà bên cạnh tiếp theo ai không phiêu thì tay phải lượn qua vào bên trước như thế này tiếp theo có người bên cạnh thì tay trái đấm vào vai phải hai lần nhé hai lần tiếp theo yêu không phai thì em chỉ tim tiếp theo dùng tay trái này tay phải đặt chéo đỉnh nhau sau đó đưa ra ngang và sau đó các bạn đặt sóng tay như thế này rồi tiếp theo là đã xong bây giờ mình sẽ đếm nhịp nhí năm sáu bảy 뭐